là anh Công Nhỏ Chào mọi người Chào mọi người đã đến với kênh Nhân Lý chúng tôi à, Và chúng tôi đang đứng ờ, ngay ờ, cổng phụ của ờ, eo gió Không không phải khách du lịch anh, người dân lý Eo gió trong mùa dịch à, Không có đón khách Nhưng mà tụi mình là người của Nhân Lý cho nên là được vào thoải mái thôi à, chúng tôi đang bắt đầu đi ờ, xuống tầng ờ, cái lối đi tuyệt vời nhất của ờ, eo gió này đứng trên view như thế này thì mọi người cũng thấy rồi ha cũng eo gió không xa lạ gì cả nhưng mà luôn luôn đẹp đường đi xuống hôm nay nước cạn này ồ dưới dưới có rất một vài người thôi không nhiều lắm hôm nay là đi uh, sẽ đi đến một cái hang cuối cùng của eo gió này Ờ, ở đây nó có một cái chỗ điểm ngắm san hô rất là đẹp à, hầu như là nếu mà khách đến nhân lý biết eo gió nhưng không biết cái hang đó đâu tại vì ờ, không ai đủ thời giờ hay là biết được thông tin ở đấy là chỗ nào và nó có những gì ở đấy thì hôm nay kênh nhân lý chúng tôi sẽ review một cái điểm uh, rất là hay của eo gió uh, mong mọi người đón nhận nhé Ờ, phải ờ, đi theo anh công nhỏ này một người ờ, dân lành biển lâu năm và cũng là một người ờ, góp phần phát triển du lịch của quê hương những uh, các bạn trẻ thanh niên của chúng tôi kiểu rất là hăng say trong cái việc uh, làm du lịch đón những cái người ở lạ về những vị khách chúng tôi luôn uh, niềm nở anh công anh công à, nếu mà khách đến với anh thì anh sẽ niềm nở như thế nào trong một nụ cười đi <laughs> sao hôm nay uh, anh có lời nói gì muốn nói với mọi người không à, ở đây thì rất là vui vẻ họ luôn tiếp cận khách cứ dẫn họ tham quan cho họ biết cái đẹp của mình thôi cũng sẽ có còn nhiều sau này họ giới thiệu về các con cảnh đó rất là đơn sơ các bạn ha đây một cái hang ờ, đi đến cũng đẹp đấy. hôm nay trời em á biển em sóng à, nhẹ nhàng vẫn uh, tiếp tục uh, cuộc hành trình đi ra điểm uh, ngắm san hô của eo gió mình sẽ uh, review rất là chi tiết ở cái uh, bãi rạn ngắm san hô của eo gió mọi người đón nhận nhé đây đá cuội đá sỏi nè rất là nhiều Ờ, có một con nhum rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp. Ồ, nhục à, nhum à, đẹp hơn nhum ờ, nhum sọ à. Nhum này nhum đế. Nhum đế, nhum đế, nhum đế, nhum đế các bạn. Nhum này là nhum 16 cộng á. Nó đang bò trên tay mình nha các bạn. Ồ, con nhum này đang bò ấy. Rất là đẹp con này bắt lên ngắm rồi quay cho mọi người xem thôi nhâm một con ờ, nhâm sọ tại sao lại có nhâm sọ và nhâm ờ, nhâm đen thì nhâm đen nó đen huyền luôn đen hoàn toàn nhâm sọ thì nó có màu trắng trắng trắng trắng màu sữa nhưng mà cái ờ, dinh dưỡng của nhâm này rất là cao và giá thành cũng rất là đắt thì cường có bắt lên thì mọi người xem qua một con nhâm nhỏ con nhâm sọ nhỏ đang bò bò trên tay của cường hình ảnh này thì ờ, mọi người ở xa thì họ rất là thích thôi bây giờ trả nó lại về với ờ, thiên nhiên thôi tại vì nhỏ quá mình ăn cũng không được mà chết thì lại uống bỏ ở đây nước ở đây cường à bên đây nè cường nó bỏ không được đâu bỏ, bỏ qua nước lớn nè nè bỏ qua bên đây nè bỏ xuống đi trời giờ này ờ, khá là nắng Hôm 3 giờ 3 giờ rưỡi rồi cạn đá bây giờ đứng trên nó còn nắng rất là nóng kia mấy con nhum đen kìa trong này có mấy con nhum đen đen tuyền luôn ấy những cái ờ, thảm thực vật này nó bám vào trong đá một thời gian rồi ờ, nếu mà nước lên nó nước lớn lên thì nó hình thành ờ, những cái tảo biển rất là mượt sắp đến ờ, cái hang này hang này là cuối của gió nè có một cái hang ồ lúc trước ờ, mùa mà nước lên á đi vào cực khổ lắm hôm nay là nước xuống đi rất là đẹp đấy cái hang ờ, chỗ đó là có nồng nàn rồi ốc ở dưới đó có san hô cũng đẹp lắm san hô rơi tới tận ngoài này luôn rất là đẹp hôm nay mình sẽ quay lát nữa mình sẽ quay ở dưới biển cho mọi người xem luôn đây hôm nay vật dụng đồ đạc thì cứ cho vào cái hang này rồi mình đi xuống mình tắm biển đây mọi người cái đốt lửa nó cái đen khì lên đi Ở này nước ờ, mùa mưa thì nước cái dội xuống đó, con vậy đó nó nằm thờ mình một đống á đó là hiện tượng ờ, sinh sản rồi nó đây ở trong bụng đá nó có một một vài em thò lòi con cá thò lòi trong bài hát của cẩm ly hát á cá thò lò gì á cá thò lò nó lò bờ nó lò gì trong mẹ con cầm ly có nhưng mà bây giờ mình lại quên rồi đây đó đó đó đó đó đó đó đó đó, đó. nhảy xuống quá nhiều luôn đây mình đang đứng một cái rạn ngoài biển rồi mình ờ, mới quay ờ, rất nhiều cái san hô ở dưới này Ồ này các bạn công Bạn công đang ờ, lấy những con hào Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ăn một món ăn dân dễ tại biển luôn Người dân chài, người ta họ rất thích ăn Vừa tươi, vừa ngon nữa Mình sẽ bắt đầu những con hào nó bám trên đá này này ăn rất là bổ dưỡng nó rất là giá trị đó vừa mới bẫy ra được một con rất là nhỏ vậy nhưng mà dinh dưỡng rất là cao ăn uh, nấu cháo ăn rất là bổ luôn ấy à. đây này công ờ, sẽ ờ, review ống món ăn hàu tại đây, biển này luôn đây là đồ tươi luôn này quay gần không này. có chất bảo quản không có dung sáng đây cho các bạn xem nha <laughs> sao cảm giác sao nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp cho nó tiết nước ra tiếng nước ngọt nữa. hơi mặn vì là biển đúng rồi nhưng mà nó rất là thơm à. thơm tươi luôn các bạn hãy đến đây bạn thử một lần cho biết đi thôi <laughs> ờ, đây nó vui vậy thôi chứ đi đến đây cực khổ đó các bạn à mình ở dân lần dài thì mình đi mình review cho các bạn biết thôi người dân trà họ sống như thế nào thôi bây giờ nhóm của tụi mình à, sẽ uh, di chuyển sang hòn đá địa ở ngoài kia để uh, cho những người con của nhân lý có thể ờ, xem được clip này à, chúng tôi muốn gửi đến các bạn là những cái khoảnh khắc lúc xưa tái hiện lại trong ký ức của các bạn là hôm nay nó lại hiện ra trong clip này nếu các bạn ờ, thích video này những người con nhân lý à, hay là những uh, ai có thể xem được clip này các bạn thấy hay thì like cho mình một like và nhấn vào đường link mô tả ở dưới nhé di chuyển thôi giờ dạ, mấy anh em ờ, chúng tôi ờ, đang ờ, đi ngược lại lối đi vào đi về thì trên đường đi về mình sẽ đi ngang qua bãi gì hòn đá địa Đấy, hồ đá địa nói người những lý nó hồ đá địa thì ai cũng biết cả đây một cái điểm lặn san hô vừa rồi thì uh, mọi người cũng đã xem đấy rất là đẹp đây hôm nay <laughs> bắt được cái ốc gạo ốc gạo lúc ờ, hồi bé là hay đi ờ, vào yêu gió để là bắt ốc gạo về luộc luộc với xả ăn thôi ngồi lỡ ra từng con từng con hấp xẻ ông nội luộc xẻ hấp xả đây là bắt thôi mọi người cùng ờ, chung tay bắt ốc gạo mấy con này tập trung bè con vô bè con vô ốc đây nó tại sao nó gọi là là ốc gạo các bạn các bạn biết không chắc nó nhỏ tại vì uh, nó nhỏ nó như hạt gạo vậy đó, dần dần lớn lên hình thù của nó từ lúc bé nó nhỏ như hạt gạo vậy đó để tìm con nhỏ nhất thịt rất là ngon là ngọt bạch đinh này nó bằng nước ngon phải phải không không phải nó ốc vụ mà này ốc uh, mượn như mượn hồn à, mượn xác à, mượn vỏ đây cái con nó không lú lú ra đây các bạn vẫn uh, đang lò mò bắt những con ốc gạo đây đã đến uh, hòn đá địa này mùa nước cạn thì nó nước sẽ, à, mùa nước lớn là nhân lên này nhân lên này là nhảy tốt luôn từ trên đỉnh này nhảy xuống quanh này cực kỳ sáng hốt thì không những à, nhảy đá địa mà mình có thể qua đây từ trên này có thể nhảy xuống mà nhảy phía bên này à, qua này thì an toàn hơn đây dưới chân hòn đá địa trên cung đường rất là đẹp của heo gió này đứng cái này chụp ảnh rất là đẹp thôi mình đi qua bãi bên kia thôi ô oh, rất là đẹp rất là đẹp đây cũng có vài người bắt ốc gạo ấy nè bao la nguyên gọt ổ ở đây này không một ổ luôn này đi đâu tìm cái xe nguyên một ổ luôn này nguyên một ổ gạo luôn không cào cào không biết làm gì bắt đầu cào đấy ống gạo quá trời ống gạo nhiều lắm đây nữa nè vua hai con lẹo với nhau luôn vua bên đây một Đấy. Đưa một đống này ha. Bao le luôn. Có cái con nhện biển này. Đây con nhện biển. Nhưng mà nằm trong à, đá rồi. ốc gạo quá nhiều luôn. xin thôi này là không bao giờ hết luôn. Không? Vùa hai phát được nắm đây rồi. Rất nhiều. À. Đây, nó đóng trong đá rồi nguyên bây giờ <laughs> lấy một tảng đá lên luôn cho nó nhanh. <laughs> đây giờ mình nuôi tảng đá mình đem tảng đá về mình nuôi luôn à. móc trôi nước biển móc trôi nước biển giờ nuôi ốc nhiều không các bạn chào xuống tự nhiều các bạn đẹp á giờ cào xuống cào tảng đá của công vừa mới lấy xuống nè nhiều lắm vừa nó vậy nó đừng có đèn cục đá lên vậy vừa cậu không nấu em không hết đâu nhiều lắm nhiều nhiều quá nhiều đây cảnh uh, nhóm chúng tôi đang lấy những con ốc gạo rất là nhiều các bạn rất là nhiều đây nó nằm trong những tảng đá này đấy rất là nhiều đưa tay một phát là rút đúng là mùa dịch rồi đấy mấy anh em đang lấy ốc ốc gạo này. nhiều lắm này lấy tới mai lấy không bao giờ hết được mà lấy lấy, lấy tới mai mà về cũng ăn không bao giờ ăn hết được vô tận các bạn ạ à tại vì cái dòng ốc gạo sinh sôi này nở liên tục mùa mà mùa nắng lên như thế này là rất là nhiều nó bò là con ốc mượn nhỏ đấy nó bò đâu á ốc gạo bò ốc gạo bò bà nhanh lắm má đụng cho chị á ừ. nhiều hả mùa nắng thì để mùa mưa là biết đúng rồi mùa nắng để cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc hành trình review san hô ngay tại eo gió và bắt ốc nha mọi người nếu các bạn thấy video này à, của chúng mình hay thì hãy à, subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ mình có tinh thần ra những video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành của chúng mình ngày hôm nay nha.